Hoàng Giang chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Hoàng Giang Và mình là Hoàng Giang đến từ hoangvanggiang.com Nếu như bạn nào lần đầu xem đâu trên kênh youtube thôi, Hoàng Giang ấy Thì nhớ nút ờ, subscribe, uh, đăng kênh youtube cũng như bật nút chuông báo nữa Chọn là ờ, tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất hoàn toàn miễn phí từ Hoàng Giang nha Và trong video ngày nay Hoàng Giang sẽ chia sẻ, giới thiệu cũng review cho bạn một app chúng ta thể kiếm tiền ngay trên chính điện thoại của bạn nữa nha và app này khi chúng ta đăng ký tạo tài khoản thành công, bạn sẽ nhận ngay 20.000 à, hoàn toàn miễn phí vào app để chúng ta có thể à, trải nghiệm mà chơi app nha. Ok thì đường link à, đăng ký app ấy mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nha. Sau bạn là click bấm chọn link đó, nó sẽ một giao diện như này. Thì đây sẽ có thông báo nha. Thì ở bước này bạn nhớ nhấn vào hủy cho mình nha. Sau đó chọn là tài khoản ở góc bên phải dưới cùng này. Kế tiếp nhấn vào đăng ký ở đây ha. Ok, đầu tiên nhất ở mục ờ, số điện thoại ấy, thì bạn tiến hành ờ, nhập số điện thoại ờ, liên lạc chính của bạn nha. Nhớ nhập 9 chữ số cuối này, vì đây có cộng 84 rồi, thay cho chữ số 0 rồi ha. Sau đó mục uh, mã xác minh thì bạn sẽ hành nhập 4 chữ số ở phía bên phải vào này. Sau đó nhập mật khẩu đăng nhập và kế nữa ở mục uh, xác nhận mật khẩu ấy thì bạn sẽ hành nhập lại mật khẩu đăng nhập giống y hệt như ở phía bên trên này nha. Cuối cùng nhấn nút đăng ký này để tiến hành uh, tạo một tài khoản và những ngày 2000 hoàn toàn miễn phí 100% nha. Sau đăng ký tài khoản thành công rồi, bạn nhấn vào đăng nhập này. Nhập số điện thoại bạn vừa đăng ký này, sau đó nhập vào cổng đăng nhập và nhấn vào đăng nhập để tiến hành à, đăng nhập ha. Sau đăng nhập xong rồi thì đây chính là giao diện là trang chủ của app này nhá. Đó thì bạn quan sát này, ở đây có banner này là ràng buộc đúng tài khoản lần đầu tiên và nhận ngay 20.000 này. Tức là sao? Là khi đăng ký tài khoản xong ấy, bạn cần phải à, ràng buộc ngân hàng, tức là liên kết tài khoản app của chúng ta với à, tài khoản ngân hàng thì sau đó chúng ta mới nhận được 20.000 nhá. Vậy làm sao chúng ta có thể liên kết với tài khoản ngân hàng ạ? Bạn sẽ nhấn mục à, tài khoản ở góc bên à, phải dưới cùng này. Sau đó kéo xuống này và nhấn vào mục à, ngân hàng nha. Kế tiếp thì bạn sẽ đánh nhập tên ngân hàng này cũng như là thêm số tài khoản ngân hàng và nhập tên tài khoản ngân hàng. Nhớ viết in hoa không dấu và trùng với tên chỉ thẻ ngân hàng của bạn nhé. Thì sau khi liên kết tài khoản ngân hàng thành công rồi thì bạn sẽ chắc chắn nhận được 20.000 điện phí kia nha. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ đánh nước vào vòng trang chủ xem như thế nào ha. Ok thì ở đây sẽ có rất nhiều trò chơi nha Từ những trò 72 lần tiền mặt này Thì ờ, số tiền chơi tối thiểu sẽ là 1.000 đồng này Cũng như là trò hoàn lại tiền gấp đôi này Số tiền chơi tối thiểu sẽ là 2.000 đồng nha Lát nữa mình sẽ chơi trực tiếp luôn để bạn ờ, quan sát dễ dùng nha Kéo xuống tiếp này sẽ là các ờ, trò chơi cũng tương tự thế nhưng số tiền chơi tối thiểu sẽ cao hơn nha như đây là 5.000 này so với trên là 1.000 này cũng như là 20.000 so với trên là 2.000 ha kế nữa là 200.000 cũng như 50.000 này rồi 2 triệu và cuối cùng là 5 triệu nha và chia sẻ với các bạn ấy là các bạn lên chơi những trò là hoàn lại tiền gấp đôi này nhá đó sẽ có tỷ lệ thắng cao hơn so với những trò là 72 lần tiền mặt này ha vì tỷ lệ chơi thắng của chúng ta ở những trò này ấy, sẽ là 50 50 ha Ok dù đây mình sẽ chơi trò này chẳng hạn này hoàn lại tiền gấp đôi với số tiền là 2.000 đồng nhá nhấn vào này sau đó kế tiếp thì bạn sẽ nhấn vào mua ngay ở đây ha tiếp nữa thì bạn sẽ tiến hành chọn số lượng này thì uh, vừa nãy khi chúng ta đăng ký tài khoản thành công cũng như là liên kết thẻ ngân hàng rồi chúng ta được uh, ờ, 20.000 miễn phí đúng không nên đây số lượng bạn có thể chọn từ 1 ờ, cho đến 10 nhá Ok lần đầu tiên thì mình sẽ chơi một chương nhá mình sẽ chơi nhỏ trước và bạn quan sát này là tỷ lệ thắng của chúng ta ấy, như vừa nãy mình chia sẻ sẽ là 50 50 ha Ok sẽ nhấn vào mua ngay này sau đó tiếp tục chọn là mua ngay nha kế tiếp thì ở bước này các bạn sẽ tiến hành chọn chơi trò chơi này và tiếp theo bước này thì chúng ta sẽ tiến hành chọn à, số lẻ hoặc số chẵn nha. Đó thì đúng với là tỷ lệ thắng của chúng ta sẽ là 50 50 đấy. Dù đây vừa nãy làm về lẻ đúng không? Thì bây giờ mình sẽ chọn là số chẵn nha. Tiếp theo các bạn nhấn vào xác nhận lựa chọn này. Kế tiếp chọn là xác nhận nha. Ok, sau đó chọn là đặt hàng lại này. Rồi như vậy mình đã đặt thành công. Thì à, những đơn hàng mình đã đặt ý thì sẽ mục ờ, đơn hàng của tôi này, nhấn vào mục ờ, đơn hàng này ở mục ờ, đã thực hiện này đó thì bạn quan sát này vừa xong mình đặt à, hai đơn hàng này ở đây sẽ có thời gian đếm ngược nhá rồi chúng ta cùng ờ, chờ hết thời gian đếm ngược xem chúng ta có thắng hay không ha ok thì bạn quan sát này hai đơn này của mình ờ, đều chưa thắng nhá đây bán hàng thất bại này đó bạn thể quan sát thế này ok thì đó là cách chơi của trò hoàn lại tiền gấp đôi 2.000 này nhá và ngoài ra chia sẻ với các bạn ấy khi các bạn nếu mà chơi chưa thắng ở trò hoàn lại tiền gấp đôi kia ấy thì bạn có thể tham khảo thủ thuật này của mình nhá là nếu ván đầu tiên các bạn thua ấy thì bạn sẽ đặt vào gấp thép này nha tức là ván thứ hai các bạn sẽ đặt vào 6.000 này rồi tương tự thế nếu các bạn thắng thì bạn sẽ đặt lại là 2.000 và nếu mà ván thứ hai các bạn vẫn thua các bạn sẽ đặt lên 10.000 à, ở ván thứ ba cho mình nhá tương tự thế nếu ván thứ ba mà các bạn sẽ thua thì bạn sẽ đặt lên 2.000 à, nhá tức là đặt lên gấp đôi này và tiếp tục như thế nếu ván thứ tư mà các bạn lại thua tức là các bạn quá đen đấy thì các bạn sẽ đặt lên ván thứ năm của bạn là lên 40.000 nhá còn nếu các bạn thắng ấy ở ván thứ tư rồi thì bạn sẽ lại quay trở lại đặt 2.000 nhá và tương tự thế cứ đặt lên ờ, theo ờ, thủ thuật này cho mình nhá thì các bạn sẽ cần số dư cần thiết ở đây này cũng như là nếu các bạn thắng này thì bạn sẽ nhận được số tiền như này và lợi nhuận các bạn sẽ thu được ờ, như này nhá đó thì đây chính là thủ thuật mà mình đã tích lũy lại khi mình chơi trải nghiệm ở trước app này nhá rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại app và áp dụng thủ thuật này nhá vừa nãy mình chơi hai ván kia và cả hai ván này mình đều thua 2.000 đúng không bây giờ mình sẽ chơi lên là 6.000 nhá Ok nhấn lại này Sau đó nhấn mua ngay này Và chúng ta sẽ chọn số lượng là 3 nha Rồi tiếp theo là cách chơi của trò 72 lần tiền mặt thì ra Ở đây thì mình sẽ chơi luôn để bạn là quan sát dễ dung nha Ok nhấn vào này Sau đó tương tự thế vẫn nhấn mua ngay này Rồi ở đây chúng ta sẽ chọn số lượng nha Và chúng ta cũng chọn loại dự đoán này dù đây mình chọn phong tục thì uh, tỷ lệ thắng của mình là 50% này. Rồi ngẫu nhiên này, to lớn này. Nếu bạn chọn cái này này, tỷ lệ thắng sẽ là 10% thôi nha. Đấy rồi chọn diện tích tỷ lệ thắng sẽ là 12,5% này. Bạn chọn to lớn thì tỷ lệ thắng vẫn là 50 50 này. Ok. Đó thì số lượng lên sẽ là 40 mà ở đây là 1000 tức là chúng ta sẽ cần 40.000 nhá. Ok như mình chia sẻ ấy, là trò này sẽ khó thắng hơn trò kia nên các bạn là lên à, hạn chế chơi nhá. Ok. Thì đó là cách chơi chính, cách kiếm tiền chính ở trên app này nhá. Và ngoài ra nếu mà các bạn muốn nạp tiền để uh, chơi ấy, thì bạn sẽ nhấn mục uh, à, tài khoản này. Sau đó nhấn vào tiền gửi để uh, nạp tiền nhá thì ở đây sẽ có các mẫu lạp nha min lạp tức là số tiền lạp tối thiểu trên năm này sẽ là 20.000 này và số tiền lạp tối đa sẽ là 10 triệu nha đó dưới đây các bạn nạp 50.000 mà là lần lạp đầu tiên ấy, thì bạn sẽ nhận được thêm 10.000 nha đó kế tiếp nhấn vào xác nhận nạp tiền này sau đó bạn sẽ tiến hành à, chọn phương thức nạp tiền nha ở đây sẽ có rất nhiều hình thức nạp tiền này như là chuyển khoản ngân hàng trực tiếp này cũng như là quét mã QR này rồi chuyển tiền qua ví điện tử Momo nha. Dưới đây mình chọn là chuyển khoản ngân hàng nha. Nhấn vào gửi đi này. Kế tiếp thì bạn sẽ là nhà chọn ngân hàng để chúng ta chuyển tiền nhá. Ở đây sẽ có rất nhiều ngân hàng để bạn có thể lựa chọn này. Dưới đây mình chọn ngân hàng ACB tức là ngân hàng Á Châu nhá. Nhấn vào lựa chọn này. Rồi sau đó thì sẽ là một giao diện là chuyển tiền như thế này. Ở đây sẽ có hình ảnh mã QR này và thời gian là 10 phút để chúng ta có thể chuyển tiền nhá. Kéo xuống dưới này sẽ là tên người nhận tiền này, rồi số tài khoản nhận tiền và số tiền cũng như là nội dung chuyển tiền, nội dung chuyển khoản nha. Các bạn lưu ý nhá, là chuyển tiền chính xác nội dung chuyển tiền, nội dung chuyển khoản này đến số tài khoản này của chủ tài khoản này và của ngân hàng này nhá. Nhấn vào chép để tiến hành sao chép này. Thì đó là cách nạp tiền vào app này, cực kỳ đơn giản đúng chưa? Và bạn quan sát nhá, là mình cũng đã nạp 1 à, triệu 550 à, nghìn để trải nghiệm trước sau đó review lại cho bạn nhá. Và với số tiền mình đã nạp ấy, hiện tại là mình đang ở VIP 5 nhá. Thì ở đây có khu VIP này. Đó khu vực à, dành riêng cho VIP ấy. Thì ở đây cũng có các trò như vừa nãy nhá. Nhưng những trò này thì sẽ cao cấp hơn nhá vì uh, dành cho VIP mà. Rồi kế tiếp là mục uh, điểm này. Điểm này nghĩa là sao? Là các bạn thắng hoặc là thua các bạn đều sẽ nhận được điểm nha. Ngoài thắng các bạn nhận được tiền rồi thì uh, thắng các bạn cũng nhận được điểm như ở đây nha. Và điểm chúng ta có thể uh, đổi ra tiền mặt nha. Như đây 10.000 điểm thì các bạn sẽ đổi được 100.000 này. Cũng như là 45.000 điểm các bạn sẽ đổi được uh, 500.000 nha. Rồi uh, 80.000 điểm này cũng như là 150.000 điểm thì bạn sẽ đổi được uh, 2 triệu nha. Ngoài ra chỉ thêm ý, khi bạn là quay trở lại mục trang chủ này thì ở đây mục banner này sẽ có rất nhiều các phần nhá như ở đây này là app này sẽ chi ra 1 tỷ này để phân phối trong một thời gian giới hạn tức là app này mới ra nên họ sẽ đầu tư ý. khi chúng ta đăng ký tài khoản mới này chúng ta sẽ được 20.000 à, này nha kế tiếp này là như vừa nãy à, các bạn quan sát ở mục nạp tiền ấy là khi chúng ta nạp lần đầu ấy chúng ta nạp ít nhất 50.000 này chúng ta sẽ nhận được 10.000 à, nha kế nữa là bạn có thể kiếm tiền bằng cách mua sắm tại nhà này là có thể kiếm từ 500 cho đến 5 triệu mỗi ngày nha rồi kế nữa là chúng ta có thể uh, kiếm tiền từ hoa hồng bằng cách uh, chia sẻ link giới thiệu bè này. Đó. Ok, vậy làm sao chúng ta có thể lấy đường link giới thiệu để chia sẻ cho bạn bè? Các bạn sẽ quay trở chuyển mục tài khoản này. Sau đó kéo xuống và nhấn vào mục uh, đại lý nhá. Ok, đây sẽ có mục mời bạn bè này, bạn nhấn vào này. Khi này bạn sẽ tự động sao chép đường link và sau đó chia sẻ đường link này đến bạn bè người thân hoặc à, lên các trang mạng xã hội hoặc à, group hội nhóm như nhóm Facebook, nhóm Zalo rồi nhóm Telegram khi người à, đăng ký qua link của bạn thì bạn à, sẽ nhận được hồng nhá. Ngoài ra ở đây sẽ có rất nhiều các mục khác như à, tổng đại lý này hay à, thành tích người quảng bá cũng như đơn hàng quảng bá rồi à, xếp bạn người quảng bá cũng như xếp bạn hoa hồng các bạn tiến hành truy cập vào app để tìm thêm nha thì đó là những cách kiếm tiền chính ở trên app này nha ngoài ra bạn có thể truy cập vào mục chi tiết số dư này sau đó nhấn vào đăng nhập để nhận điểm này thì đây ờ, mỗi ngày chúng ta đăng nhập ấy chúng ta sẽ nhận được ờ, mức điểm tương ứng nha và chúng ta sẽ dùng số điểm này để chúng ta có thể ờ, đổi ra tiền mặt ha cuối cùng là mục nhiều bạn quan tâm nhất đó chính là cách rút tiền đúng chưa thì làm sao để chúng ta có thể rút tiền ạ bạn sẽ quay trở lại mục tài khoản này sau đó nhấn vào rút tiền cho mình nha thì trước rút tiền ấy thì bạn sẽ đánh thêm mật khẩu rút tiền cho mình ha ok sẽ quay lại này sau đó nhấn mục ngân hàng nha Kế tiếp ở đây thì bạn sẽ đánh tạo mật khẩu rút tiền và xác nhận mật khẩu rút tiền nha. Ok, sau khi thêm mật khẩu rút tiền thành công rồi thì bạn sẽ đánh quay trở lại mục ờ, rút tiền này. Đó thì min rút ở trên app này sẽ là 200 000 nha. Và số tiền rút tối đa này sẽ là 10 triệu này. Và phí rút thì sẽ hiện ra luôn ở đây nha. Thì hiện tại mình đang có 1 triệu 066 ờ, 000 này. Thì mình ờ, sẽ rút hết luôn nha. Ok thì bạn lưu ý nhá, ở đây cũng chỉ có 6 mức rút thôi nên mình chỉ có thể rút 1 triệu mà không thể điền chữ số để chúng ta có thể rút nha. Tiếp theo nhấn vào rút tiền này sau đó chúng ta sẽ là nhập mật khẩu rút tiền hay chính là mật khẩu thanh toán đấy. Và kế tiếp nhấn vào chắc chắn rồi nha. Rồi lúc này bạn sẽ nhận được thông báo là đã gửi yêu cầu rút tiền này, chờ xét duyệt nha. Ok, mình nhấn vào nhận này. Sau đó để xem à, lịch sử rút tiền ấy, bạn sẽ nhấn mục à, chi tiết số dư nha. Chọn là lịch sử hóa đơn này và chọn là toàn bộ nha. Bạn quan sát này, đây chính là đơn rút tiền vừa rồi của mình nha. Và trước đó mình cũng đã rút 500 000 này. Mình thấy app này à, mới ra thôi, lên rút tiền về khá nhanh nha. Mình rút tầm khoảng mất 3 phút là tiền đã về rồi nha. Ok thì bạn quan sát này là mình cũng đã nhận được tiền rồi nha. Vừa nãy mình rút 1 triệu này và phí rút tiền là 22.000 đấy. Nên mình nhận được là 978.000 này. Như vừa nãy mình chia sẻ, app này mới ra nên rút tiền về cũng khá nhanh nha. Đó các bạn thể quan sát thế này. Chính vậy là Hoàng Giang đã chia sẻ, giới thiệu cũng review cho bạn app kiếm tiền này. Thì bạn nào quan tâm muốn tham gia thì nhớ mình để link đăng ký ở dưới phần ờ, mô tả nội dung của video này để bạn có thể nhận ngay